Tính 14 nhân 2 2 nhân 4 bằng 8 2 nhân 1 bằng 2 Kết quả sẽ là bằng 28 3 nhân 3 bằng 9 3 nhân 2 bằng 6 bằng 69 2 nhân 3 bằng 6 2 nhân 4 bằng 8 bằng 86 4 nhân 0 bằng 0 4 nhân 2 bằng 8 bằng 80 6 nhân 1 bằng 6 6 nhân 1 bằng 6 bằng 66 Chúng ta đã xong bài 1 Tiếp đến bài 2 là đặt tính rồi tính 2 cộng 2 2 nhân 2 bằng 4 2 nhân 3 bằng 6 bằng 64 8 nhân 4 là 4 nhân 2 bằng 8 4 nhân 2 bằng 8 bằng 88 3 nhân 3 bằng 9 3 nhân 3 bằng 9 bằng 99 0 6 nhân 0 bằng 0 6 nhân 1 bằng 6 chúng ta đã làm xong bài 1 2 mỗi tá khăn có mặt có 12 chiếc hỏi 4 tá khăn như thế có bao nhiêu chiếc khăn mặt số chiếc khăn mặt có tất cả là 12 nhân 4 bằng 2 4 nhân 2 bằng 8 4 nhân 1 bằng 4 bằng 48 chiếc khăn lá số 48 chiếc khăn viết chữ số tích hợp vào ô trống 12 nhân 3 bằng 3 nhân 2 bằng 6 3 nhân 1 bằng 3 bằng 36 đây 20 nhân 4 bằng 4 nhân 0 bằng 4 4 nhân 2 bằng à

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số có nhớ. Đây gồm đây bài này mình gồm có 4 phần. Phần 1 là đặc tính rồi tính, phần 2 là giải đố, phần 3 là tìm ít, tìm tìm ít, phần 4 là nói đồng hồ với số chỉ thời gian thích hợp. Rồi chúng ta bắt đầu học thế nào? 36 nhân 2 6 nhân 2 2 nhân 2 nhân 6 2 nhân 6 bằng 2 2 nhân 6 bằng 12 viết 2 Nhớ 1 2 nhân 3 bằng 6 6 cộng với 1 nhớ nó là bằng 7 72 18 nhân 5 8

4 nhân 4 bằng 4 nhân 4 bằng 16 Viết 6 nhớ 1 4 nhân 2 bằng 8 8 cộng 1 bằng 9 bằng 96 45 nhân 3 bằng 5 nhân 3 bằng 15 viết 5 nhớ 1 3 nhân 4 bằng

bằng 25 bằng chúng ta có kết quả là bằng 252 53 nhân 6 3 nhân 6 bằng 18 3 nhân 6 bằng 18 Viết 8 nhớ 1 6 nhân 5 bằng 30 30 cộng 1 bằng 31

Đó là 5 nhân 9 bằng bao nhiêu? 5 nhân 9 bằng 45 Viết 5 nhớ mấy? Viết 5 nhớ 4 Rồi 5 nhân 7 5 nhân 7 bằng 35 35 cộng 4 dạ Dạ 3 37 39 39 Này Chúng ta đã làm xong bài 1 Tiếp đến bài 2 Mỗi phút Hoa đi được 54 mét Hỏi 5 phút Hoa phút Hoa đi được bao nhiêu mét Số số mét 5 phút Hoa đi được là 54 nhân 5 bằng 5 nhân 4 bằng bằng 20, 5 nhân 4 bằng 20 viết xong nhớ 1

Giờ đã không tí Rồi Chúng ta đã làm xong bài 2 Tiếp đến bài 3 là tìm x A x chia 3 bằng 25 x bằng 25 nhân 3 Nào nhân 5 bằng 15 Viết 5 nhớ 1 3 nhân 2 3 nhân 2 bằng 6 6 cộng 1 bằng 7 bằng 75 B x chia 5 bằng 28 x bằng 28 nhân 5 5 nhân 8 bằng 40 40 viết 0 nhớ 4 5 nhân 2 bằng 10 10 10 10 cộng 4 10 cộng 4 bằng 14 này bằng 140 4 nói mỗi đồng hồ với số chỉ thời gian thích hợp đây là 6 giờ 35 đây cây kim ngắn chỉ số 6, cây kim dài chỉ số 7 là 5 x 7 bằng 35. Đây, chúng ta nói đây. Nói từ 6 giờ 35. Này. Đây, 12 giờ 40 phút là cây kim ngắn này chỉ chưa tới 1 giờ là 12 giờ. Cây kim dài này chỉ số 8 là 5 x 8 bằng 40 là 12 giờ 40 phút. Chúng ta nói vô đây. Rồi. À, đây là 2 2 2 giờ 2 giờ Đây là 2 giờ 20 phút giờ 18 phút chưa tới số 4 2 giờ 18 phút Dạ Rồi Rồi, mình đã làm xong bài 19 và bài 20. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, hãy để lại phần bình luận, mình sẽ giải đáp cho. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau và nhớ đăng ký share cho bạn bè cùng học nhé. Bye bye!